đã lâu rồi mình không thấy nhau anh giờ sao hạnh phúc đắm say không nào bên em thì mưa bên anh còn nắng chưa bao nhiêu dư thừa chôn giàu kỷ niệm xưa ra như lúc này người ở bên em tựa đầu gục ngã phải đắng cay bao điều gió rét từng cơn cô đơn siết em chặt hơn biết không anh đoạn đường mà ta qua nhiều lúc vô tâm đôi khi em vội vã đã làm anh phải đủ. ngày người ở bên em tựa đầu gục ngã bình yên trong em đến lạ yêu anh thật nhiều nhưng em gặp phải đắng cay bao điều gió rét từng cơn cô đơn xiết qua nhiều lúc vô tâm đôi khi anh vội vã đã làm em phải buồn đã làm em phải đau em xin lỗi anh sao bao lâu rồi chẳng thấy mà lời